Ok, hello Thì uh, hôm nay Cường Phát Lộc xin chào tất cả anh em đã đến xem kênh của Cường Thì hôm nay uh, Cường uh, sẽ làm một cái video gửi cho anh em về cái uh, bộ môn tài xỉu đó Thì uh, cũng uh, đã lâu rồi anh em cũng nói là anh Cường ơi Bên anh uh, có cái uh, sản phẩm nào mới hay không Hay là như thế nào Thì mình nói như này Thì đồ biệt thì nó cũng quằn quằn có chừng đó hơn em Cũng chưa có gì là mới cả Nhưng mà để mà nó hỗ trợ cho anh em chơi thôi chứ không thể mà nó hỗ trợ hết 100% cho anh em được anh em nên nhớ nha thì tài xỉu á nó như thế này có nghĩa bây giờ nếu như anh em lòn được tất cả các đồ đồ vào hoặc là anh em trao đổi được với sòng của người đó hoặc là anh em lập ra sòng thì anh em cũng có thể có được ăn và anh em có những sản phẩm mà anh em không cần tạo sòng anh em đi sòng khác vẫn có thể ăn đó thì bắt buộc sòng đó thì sòng đó phải chơi được những cái thứ đó và mình tận dụng được những cái đó để mình bịp người ta đó thì à, nói à, sơ sơ như này để cùng tóm tắt nhanh nha anh em nha thì thứ nhất là chơi tài xỉu hoặc chơi bài hay chơi bầu cua thì cũng vậy đó thì à, nếu như anh em à, thứ nhất là anh em cháo được hột vào nè đó những cái bộ hột như này anh em cháo được vào cái thứ hai là anh em cháo được nắp cái thứ ba anh em à, cháo được dĩa dĩa này anh em nhé đó, anh em cháo được dĩa như thế này vào thì anh em có đường ăn cao hơn có nghĩa là 70 80 thôi chứ không thể 100 phần trăm nha anh em nha rồi cái thứ hai nữa là anh em không có một lòn được bất cứ ba cái này vào thì có những cái sản phẩm thứ nhất là kính nắp trồng thứ hai là máy soi những cái máy soi này soi xuyên qua những cái nắp này anh em nha đó rồi kính này cũng phải nhìn xuyên qua được tất cả các nắp này đó cái thứ ba nữa là anh em chơi cảm ứng cảm ứng có nghĩa là anh em chỉ cần vô chạm anh em hụt thôi là, là ok anh em quýnh thôi đó nhưng bây giờ hôm nay á mình giới thiệu tới cái sản phẩm đây là chuyên dụng cho anh em làm cái nha anh em nha thứ nhất là chuyên dụng cho làm cái thứ hai nữa là dành cho những anh em nào mà đi lắc sòng mà anh em cháo được nắp vào có nghĩa là nắp này nên em đưa vào anh em chơi thì ok có thể là thằng cam anh em thắng là có thể là 80 đến 90 phần trăm lần anh em nha rồi thì bây giờ à, anh em xem video à, thì nhớ xem hết kênh nhớ xem hết cái video này để mà anh em à, hiểu về cái bộ môn này thì hôm nay cường giới thiệu đến anh em đó là nắp camera tài xỉu thì nói về nắp camera thì anh em khỏi phải bàn nha anh em nó bao chuẩn cho anh em đến 90 phần trăm rồi anh em nha đó nắp camera cực đẹp anh em nhìn nè đây là những cái dòng nắp camera anh em nhìn đẹp không như riêng luôn đó đó bao soi đèn bao thử 500 không bao trẻ nắp anh em nha không bao trẻ cái nắp này ra trẻ nắp là có tan anh em nha rồi nói tiếp thì bây giờ anh em xem video và cường sẽ đánh cho anh em là 6 cây 5 cây thôi anh em nha vì video nó cũng có hạn nó không kế được dài á nên em à, thông cảm cho, cho mình còn anh em thắc mắc cái gì á thì anh em nhớ bình luận dưới để à, bình luận ở dưới cái phần mô tả đó anh em để à, mình à, đọc và mình sẽ cố gắng rút ra nhiều kinh nghiệm hơn và sẽ làm những cái video hay hơn để những cái thắc mắc giải đáp cho anh em những thắc mắc nữa đó anh em thắc mắc như cái gì về bộ môn tài xỉu hoặc là bộ môn bầu cua hoặc là bộ môn bài lá rồi bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em đây là cái bộ môn tài xỉu nắp camera tài xỉu 2020 và 21 nha anh em nha rồi bây giờ mình sẽ lắp cho anh em xem 10 chén nha hiện tại bây giờ nó là 5 551 là 11 nha anh em mình sẽ lắp cho anh em nha đây là bắt qua một cái màn hình như thế này nha anh em nha như chán này nha anh em chán này bây giờ có ờ, tứ tứ tứ ờ, tứ ngủ rồi tứ ngủ là chín điểm chín điểm chúng tài thôi anh em nha đó tứ tứ ngủ chúng tài nha anh em chén này ờ, có nhất nha anh em nhất nhất lục rồi nhất lục thì bây giờ 7 7 thì bây giờ mình sẽ đánh là tài xỉu hay là tùy anh em hoặc là đánh lục tài hoặc lục xỉu anh em nha lục tài lục nhất đó lục tài anh em thấy chưa lục lục nhất đó hai chén tam tam tứ nha anh em nha trong này sẽ có tam tứ thì quấn xỉu nha anh em tam tứ quấn xỉu nha đó 7 điểm tam tứ nhất đó anh em thấy chưa nắp thì cực kỳ nét luôn nó bắt qua một cái màn hình màn hình này cách xa anh em từ 5 đến 6 mét 10 mét vẫn được nha anh em đó lục này anh em bây giờ lục tài nha anh em nha cái này vẫn lục tài thôi anh em nha lục lục tứ 14 16 nha anh em đó chén chén thứ thứ thứ thứ tư nha anh em thứ tư thứ năm rồi nha lục nữa anh em anh em nhìn rõ, có thấy rõ không ạ lục này lục thì bây giờ lục tài thôi anh em quýnh lục tài thôi đó lục lục tam 13 15 ờ, điểm 15 nút đó anh em xem video thì anh em thấy thấy rõ không thì bây giờ mình sẽ quay sát lại cho anh em xem nha thấy rõ cho màn hình cái màn hình này nó cách xa cho anh em được 5 5 đến uh, 10 10 mét nói chung là 10 mét quay đầu đi nhưng mà anh em đứng càng càng tốt Nói trong khoảng cách là 5 mét là bao bao bao nét cho anh em đó cái nắp này quấn trong vòng 2 tiếng đồng hồ sạc pin một tiếng rưỡi anh em sạc pin tiếng rưỡi đánh được 2 tiếng nha anh em nha đó và hộp thì hộp không tan dĩa không tan chỉ còn cái nắp thôi đó thì bây giờ mình sẽ quấn thêm vài chén cho anh em xem nha nhị nè anh em nhị à, nhị nhất đó thì giờ nhị nhất nhị nhất thì quýnh xỉu thôi anh em đó phản thì ờ, không có đường phản rồi anh em thấy chưa nhị nhất là không có đường phản anh em thấy không nhị nhất uh, lục nhị nhất là không có đường phản rồi đã kể ra lục ra la, la, la ngủ thì vẫn vẫn ăn rồi cây này là hai cây ngủ một cây tứ anh em thấy không hai ngủ một tứ nha anh em này nè thấy rõ không anh em hai ngủ một tứ nè đó hai ngủ một tứ nha à, hai ngủ một nhất đó, à, quýnh tài thôi đó cứ hai ngủ quýnh tài thôi nè anh em mình sẽ cho anh em nhìn rõ hơn đó anh em thấy cây ngủ không ngủ uh, ngủ lục gì đây anh em nè đó mình sẽ dở cho anh em xem nha ngủ lục gì đó nha nè nhìn lại nè à ngủ ngủ nhất tiếp tục là ngủ ngủ nhất nha mình sẽ dở cho anh em xem nè đó anh em thấy chưa ngủ ngủ nhất lắp tiếp nha anh em lắp cho cây nữa cho anh em nhìn nhìn thấy rõ luôn cây này quýnh xỉu trăm trăm nè em Nhờ nhất nhì à, ngủ nè nhất nhì ngủ nha dở nè đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh và anh em thắc mắc như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 để được mình tư vấn và mình sẽ hỗ trợ giúp anh em kỹ hơn và thắc mắc những cái giải đáp cho anh em đó thì anh em không chơi á, thì anh em cứ ngửa lên thế này thì nó sẽ không có hết pin nếu anh em ít lại thì nó sẽ hao pin nhanh hơn anh em hiểu không đó thì anh em chơi trong sòng bao cho anh em úp như thế này chơi liên tục trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó bao cho anh em 2 tiếng nha mình sẽ bao cho anh em 2 tiếng rồi chúc anh em ờ, ờ, nhiều ờ, thành công hơn rồi anh em xem video nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình bên cơ sở cơ phát lọc nha anh em xin chào anh em nha